quý vị thân bạch xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tìm bằng tâm giao chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ đó là thuốc alasan giảm đau nhanh hiệu quả mạnh đã đồng hành cùng chương trình thưa quý vị có thể nói sự thành công nào của bất kỳ ai đều có những người thân thiết xung quanh để cùng san sẻ những giây phút khó khăn nhất để có thể vượt qua và chiến thắng thưa quý vị trong chương trình hôm nay thanh bạch muốn mời quý vị cùng gặp gỡ với vị khách mời của chúng ta đó là nam ca sĩ trẻ ngô kiến huy xin mời xin chào Hiên Dạ xin chào chú Thanh Bạch ạ Và xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Tìm bạn Tâm Giao Huy thân mến với những ca khúc ballad thật tuyệt vời của bạn thời gian qua đã làm biết bao nhiêu con tim sao xuyến <laughs> Bằng à, hãy san sẻ về sự thành công này những thành công của huy vừa rồi là những cái nguồn động lực rất là lớn để giúp cho em uh, cố gắng phát huy nhiều hơn nữa và chắc chắn là sẽ có những người bạn rất là thân để dạ. giúp bạn đúng không dạ hãy vâng giới thiệu ạ. những người bạn của bạn trong chương trình hôm nay dạ vâng ạ có hai người bạn đến uh, chung với huy ngày, trong ngày hôm nay đó là anh quang trí và và Trung Hậu Quang Chí Trung Hậu xin mời Mời các bạn cùng đến đây ạ Thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết Quang Chí vừa là người bạn thân thiết và cũng chính là người quản lý của Ngô Kiến Huy. Xin mời Quang Chí có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, xin chào Thanh Bạch và xin chào các bạn đã theo chương trình Tìm Bạn Tâm Giao. Thì à, em và Huy đã làm việc với nhau hai năm nay thì à, nói chung là hai đứa cũng xem xem tuổi nhau nên là cũng có khá nhiều những điểm chung và và cũng rất là vui khi cùng tham gia chương trình để có thể giúp huy cũng như huy giúp bạn ghi được điểm <laughs> xin mời thành viên thứ hai à, xin chào anh thanh bạch và các bạn đang theo giỏi chương trình tìm bạn tâm giao mình là trung hậu hiện đang công tác tại báo vtm và người nổi tiếng với info vâng thế thì mối quan hệ của bạn và huy quen biết nhau từ bao giờ và ừ, tình bạn em, ra sao ạ em biết huy là từ lúc huy mới vào nghề như vậy thì à, không biết là ngô kiến huy có nhận xét gì về hai người bạn thân thiết của mình Vâng thì uh, Huy và anh Chí làm việc hai năm rồi thì tính cách anh Chí chắc là Huy cũng đã biết khi mà chơi thì rất là hết mình còn nếu trong việc thì uh, rất là nghiêm túc và phải làm việc rõ ràng còn tính của Hậu thì uh, <laughs> lúc nào là người bạn thường đi tập tập thể lực với Huy à. uh, là người thường uh, dắt Huy đi ăn rất nhiều món vậy hả đó là người rất là đam mê về ăn uống <laughs> còn uh, bạn thì có thể nói gì với những uh, nhược điểm của Huy chẳng hạn nhược điểm lớn nhất là rất mê chơi game vậy hả khi, uh, mê quá mệt quá bạn có căng ngăn không hay là huy rủ bạn chơi <laughs> cùng đôi khi bị dụ đôi khi bị dụ dỗ luôn còn em thì nhận xét gì ừ, còn một đặc điểm của huy nữa là rất hay dành ăn với mọi người hay dành ăn. À, ở trong music box huy quy và văn chỉ là được mình như là đôi đuổi thần đó đuổi thần Vậy hai hả? người luôn cặp đôi là đôi đuổi thần à, của music box vừa đó. nhanh mà vừa chính xác dạ, vừa nhanh vừa chính xác <laughs> thưa quý vị ba người bạn đã cùng hết sức là tự nhiên thoải mái bước vào chương trình chúng ta cùng bước vào vòng thi thứ nhất được mang tên hiểu thật không Thưa quý vị, trong vòng thi thứ nhất, à, các thí sinh của chúng ta sẽ trải qua ba câu hỏi với các đáp án trắc nghiệm. Khách mời của chúng ta sẽ giải thích nếu trùng khớp thì mỗi câu đáp đúng được tính là 300 điểm. Chúc hai thí sinh chúng ta tự tin và may mắn. À, đối với ca sĩ, bài hát rất quan trọng. Bài hát hầu như gắn liền với tên tuổi của ca sĩ. Thì khi ra bài hát mới thì à, không biết đây có phải là một trong những khán giả đầu tiên để được à, thưởng thức lại được uh, góp ý về bài hát mới không ạ? Dạ chắc chắn là đây là anh Chí là người mà để nghe thẩm định luôn, thẩm định là Tạ Hùng Thu luôn và trực tiếp xem Huy thu và góp ý những cái lỗi của Huy cho nên bản thân của Huy là hậu sẽ nghe lại lần nữa và sẽ có những góp ý và nếu mà như không hài lòng thì bạn sẽ nói thẳng không? Cũng nói thẳng tại vì thân quá mà đâu có gì đâu mà sợ đúng không? Nói thẳng thẳng. và điều này sẽ được thể hiện ngay sau đây thưa quý vị câu hỏi thứ nhất như sau Bài hát nào có ấn tượng đặc biệt với Ngô Kiến Huy? A. Nỗi nhớ theo màn mưa. B. Chúc em ngủ ngon. Và C. Giả vờ yêu. 5 giây bắt đầu. Dạ vâng ạ, à, đối với ca khúc đầu tiên là một khúc rất là ấn tượng. Đó là một sáng tác nhạc sĩ Bảo Thạch mà đã được uh, và Tống Dày dành riêng Huy hát khúc này. Wow. Và trong lời để bài hát này rất là lãng mạn và thể hiện lên một cái điều mà huy rất là thích đó là thích mưa còn riêng với bài chúc ngủ ngon là một kỷ niệm rất là đẹp đối với lại sếp thảo nó ấn tượng rất là mạnh là bởi vì à, ca khúc này cũng đã giành được à, giải thưởng trong à, hai vàng do vâng. ba người là đồng à. à, đề cử à, với giả vờ yêu đây là à, đơn đặt hàng Donny đóng giày hay là bạn tình cờ tìm trong sáng tác mà mình thấy phù hợp à, bài hát giả vờ yêu thì là do nhạc sĩ Di Anh sáng tác ạ à và là một ca khúc mà viết trên một câu chuyện có thật wow. người bạn của tác giả và đó là một cái cảm xúc rất là thật trong bài hát vâng sau phần giải thích của bạn thì chúng ta thấy là không biết là